phương xa vời vợi những hoài mong nhớ ó huế năm xưa kỷ niệm với đời hẹn ngày ó trở về đây sông hương ngự bình tha thiết ơi con sông đường tình trao hết nồng nàn với huế ngàn yêu thương